Người tuổi Tý được thực thần chiếu cố nên những ai làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền lương kha khá. Đó là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua. Với bản tính ôn hòa cũng như cách cư xử khéo léo, bản mệnh nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu cứ tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, tăng cơ hội kiếm tiền cho mình, Thủy khắc hỏa, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn vì đôi bên bất đồng quan điểm với nhau. Bản mệnh không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nữ kia một cách vô lý. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sử, Thân, Thìn. Con số may mắn là 22, 55, 2. Tử vi tuổi Sửu. Dưới sự nâng đỡ của thiên ấn, người tuổi Sửu làm trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ, nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Bạn có cơ hội phát huy điểm mạnh của mình, giúp đơn vị phát triển nhanh chóng. Song bản mệnh cần chú ý mở rộng mối quan hệ với người khác, không nên sống ích kỷ, bò bò giữ mình. Nếu bạn giúp đỡ mọi người vào lúc này thì lúc khác, khi bạn gặp khó khăn cũng sẽ được người khác giúp đỡ. Hỏa sinh thổ, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Tị, Dậu. Con số may mắn là 02, 47, 3. Tử vi tuổi dần. Trong ngày phạm cục diện tương hình, người tuổi dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của đa số mọi người. Bạn nhận ra rằng mình nên chủ động trong nhiều việc chứ không nên phụ thuộc vào người khác.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 hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có. Thiên tài còn cho thấy bản mệnh dễ phát tài nhờ các công việc tay trái hoặc nhờ vào vận may của mình trong các trò may rủi. Nếu có tiền nhờ ăn may, bạn chớ nên tự đắc rồi tiêu xài hoang phí. Hãy sử dụng số tiền đó một cách ý nghĩa hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. Con số may mắn là 32, 76, 5. Tử vi tuổi thìn. Chính ấn giúp sức, người tuổi thìn có chức có quyền khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển. Nếu là người làm công ăn lương, bạn khiến cấp trên ấn tượng bởi những gì mà mình đã thể hiện. Đây là lúc bạn tiếp tục cố gắng chứ không nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú, bạn có thể căn cứ vào đó để sắp xếp công việc cho phù hợp và gặp nhiều may mắn hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thân, Tị. Con số may mắn là 25, 57, 6. Tử vi tuổi Tỵ. Chính quan mang lại nhiều dấu hiệu tốt cho người tuổi Tỵ đang muốn chinh phục con đường học hành. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức và vận dụng một cách linh hoạt vào bài tập hay là với công việc trước mắt. Tinh thần trách nhiệm cao là một trong những yếu tố chính khiến bạn nhanh chóng được tôn trọng và cất nhắc. Bạn nên tiếp tục cố gắng chứ không nên ngủ quên trên chiến thắng. Hỏa vượng nhắc nhở con giáp này không nên cư xử quá nóng nảy. Nếu có việc gì gây khó chịu, bạn không nên giữ trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, sử, Ngọ, Dậu. Con số may mắn là 93. 98. 7. Tử vi tuổi ngọ Nhờ có tam hội nâng đỡ, công việc của người tuổi ngọ tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng. Hãy tự tin hơn nữa vào khả năng của mình. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Thậm chí, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Quý nhân sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn, khiến tương lai rộng mở, nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc tài thần. Hướng đi này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất, hợi. Con số may mắn là 06, 85, 8. Tử vi tuổi mùi. Hỏa sinh thổ, người tuổi mùi còn độc thân có một ngày vô cùng đào hoa, bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái nhờ những nét tính cách độc đáo của mình. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải vội vàng đưa ra quyết định đến với ai đó. Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Tin rằng hai vợ chồng bạn có thể đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. Thiên ấn cho thấy trong công việc, bạn là người có khả năng phản ứng nhanh nhạy khi đối diện với mọi vấn đề. Đây chính là điểm mạnh bạn cần phải phát huy nếu muốn thăng tiến. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, dậu. Con số may mắn là 24, 59, 9. Tử vi tuổi thân. Dưới tác động của nhị hợp, người tuổi thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới, giúp công việc tiến triển vô cùng thuận lợi, trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội để tổn hại đến bạn nữa. Vì vậy, bạn cần chú ý để đánh giá con người chính xác hơn. Hỏa khắc kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia trong ngày do ý kiến của đối bên xảy ra mâu thuẫn. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn thì thảo luận lại. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. Con số may mắn là 10, 30, 10. Tử vi tuổi dậu Nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Sự quyết đoán có thể giúp bạn trở thành người dẫn dắt người khác, giúp tập thể đạt được thành công. Tuy nhiên, bạn đang nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn. Dù làm việc ở vị trí nào, khi có ý định phê bình ai, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây tổn thương người khác. Hỏa khắc kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa, có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trẻ nghe theo. Hãy học cách lắng nghe con cái nhiều hơn, nếu không quan hệ đối bên sẽ ngày một căng thẳng. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sử Thìn, Tị. Con số may mắn là 53, 86. 11. Tử vi tuổi Tuất. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và cha mẹ rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Bạn hiểu rằng kinh nghiệm của người đi trước là vô cùng quý báu. Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc nhà dù đi làm có phải chịu áp lực nhiều đến đâu. Giúp đỡ hay trò chuyện với nửa kia luôn khiến bạn cảm thấy thư giãn hơn nhiều. Chính Ấn khuyên bạn hãy nuôi tham vọng trong công việc. Bạn không nên dễ dàng hài lòng với thực tại, bởi khả năng thực sự của bạn có thể đưa bạn tiến xa hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, hợi. Con số may mắn là 18, 59, 12. Tử vi tuổi hợi. Dưới tác động xấu của tương xung, người tuổi hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn đang múa dìu qua mắt thợ, và tự đẩy mình vào tình huống khó xử đấy. Bạn là người có tham vọng nhưng để muốn chứng minh bản thân mình, thì bạn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên vội vàng vì muốn nhanh chóng đạt được thành công. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể. Thủy khắc hỏa, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết